Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đi bốc giá bề ngoài của người lạ. Đầu tiên là một bạn có tên là mì khoai tây u cú. Mình quay content này toàn là mình quay lén không ha ha, những bạn mình bốc giá hoàn toàn không biết đâu. À giày của bạn này đang mang là giày trong đào kho báu nên mình không bốc giá được nha. À tóc bạn này cũng là tóc mặc định nên mình cũng không tính nha. Thứ hai là bạn tên là Kyubin Vabi, bạn này mình bắt gặp đang câu một mình ngoài biển và tất nhiên bạn cũng không biết mình đang quay bạn. Bề ngoài bạn hết 6.150 đồng và 16 kim cương. Đến bạn thứ ba nào, bạn thứ ba này mình gặp lúc bạn đang đứng im. Bốc giá NPC còn dễ, bốc giá với người lạ khó quá trời ha ha, tại đang quay giữa chừng thì mọi người hay chạy đi chỗ khác. Bề ngoài bản khoai tây ò có hết 4.500 đồng và 18 kim cương. Bạn thứ tư có tên là Min Đen đuổi, Không biết có phải là truyền nhân của Big City Boy không mà bạn bận toàn màu hồng. À cộng thêm cái hòm 67 kim cương nữa là bề ngoài bạn hết 13.350 đồng và 211 kim cương. Chùm cuối mình gặp lúc đi tiệc của một người chị. Bạn bận đồ khá là dị, nhưng mà trong cái dị đó toàn là mùi tiền. Bề ngoài vi hù in hết 16.650 đồng và 254 kim cương. Giá bề ngoài của người lạ phần 2, đầu tiên là một bạn có tên là Lily 1328. Cũng như bao bạn khác, mình thấy bạn đang câu cá một mình nên mình quay lén ha ha. Bề ngoài bạn hết 11.550 đồng. Thứ hai là một bạn nam tên Thành. À cũng giống như NPC, những bạn có những item đặc biệt trong hòm, hay những item nạp tiền mua, mình sẽ không làm nhé. Bề ngoài Thành hết 8.550 đồng và 78 kim cương. Bạn thứ ba này đang AFK nên mình tranh thủ quay luôn. À mọi người có comment tên game mọi người rất nhiều mà mình thì mình làm việc theo ngẫu hứng, gặp ai thì mình làm người đó. Thậm chí mai mình còn chưa biết sẽ quay content gì, nên mọi người cũng đừng buồn nếu mình không bốc giá mọi người nhó. Bề ngoài bạn hết 2.250 đồng và 191 kim cương. Bạn thứ tư mình gặp trong đám đông ở thuyền vàng, bạn có một bộ đồ đơn giản nhưng đầy mùi tiền. Làm content này thì mới phát hiện xung quanh toàn là đại gia. Bề ngoài bạn hết 11.100 đồng và 36 kim cương. Bạn cuối có tên mà ai nghe cũng thấy mệt. Bạn có tên là hơi mệt, bạn cuối này có cái huân chương đồng thì phải, huân chương mà mọi người nhiều sao sẽ có á. Với một đứa mở tiệc không ai vô như mình thì chắc còn xa lắm mới có cái đó. Bề ngoài bạn hơi mệt hết 15.450 đồng và 73 kim cương. Bốc giá bề ngoài của người lạ phần 3, đầu tiên là một bạn có tên là Liễu Cô Cô. Mình bắt gặp được bạn này ở thuyền vàng, và bạn không hề biết sự hiện diện của mình. Bề ngoài bạn hết 3.150 đồng và 156 kim cương. Bạn thứ hai gặp ngay công viên. Bạn này mình bắt gặp đang hú hí với bạn nữ khác mình dí theo không kịp chụp tấm hình đàng hoàn luôn. Bạn có vẻ thích màu tím. Bề ngoài bạn hết 7.500 đồng và 6 kim cương. Bạn thứ ba mình gặp trong camping, bạn này có tóc với đồ y chang bạn nữ đầu tiên, khác mỗi màu. Bề ngoài bạn hết 5.100 đồng và 156 kim cương, bạn thứ tư là một bạn nam. Có vẻ là bạn đang AFK nên thấy bạn đứng yên à tiện cho mình quay ha ha. Hay mình đổi series này thành bốc giá những người AFK. Bề ngoài bạn hết 2.700 đồng và 107 kim cương. Chùm cuối mình gặp ở Hải Đăng, lúc mình chụp hình bạn thì bạn nhận ra mình rồi, và mình có nói à mình đang bốc giá bạn luôn. Đây là trường hợp đầu tiên mình bốc giá công khai ha ha. Bề ngoài bạn hết 18.600 đồng và 191 kim cương. Bốc giá bề ngoài của người lạ phần 4 Ây vô, xin chào tất cả mọi người Nghe giọng lão phải không? Không lộn kênh đâu Là mình, Nick Kỳ Vũ đây Thì ngày hôm nay tôi lại đi bốc giá bề ngoài của người lạ nè Đầu tiên là một bạn có tên là Kẹo VIP 140 Bạn này mình gặp đang câu cá ở thuyền vàng Mọi người nhớ cộng thêm 3.000 tiền cái dòng thiên thần nữa nha Bề ngoài của kẹo VIP hết 20.100 đồng và 68 kim cương Bạn thứ hai là một bạn nam đang câu cá một mình dưới mưa Người ta nói cô đơn không phải là xung quanh không có ai mà cô đơn là khi xung quanh có rất nhiều người nhưng mà vẫn cảm thấy một mình mình mà quay video che mưa cho các bạn nam là mình tới mình che cho bạn đó rồi đó bề ngoài của bạn này hết 1.950 đồng và 79 kim cương bạn thứ ba tên là Đô U Trang một lần nữa mình lại gặp được bạn này ở thuyền vang bạn này thì đang câu với bạn nhưng mà tôi lại cho quay lén chắc là bạn cũng không biết đâu Bề ngoài của bạn đưa cho anh hết 10.350 đồng, 173 kim cương và 59 vạn. Bạn cuối cùng là một bạn có tên là Huy, tên giống mình. Bạn có một làn da như bạch tuyết gì đó mọi người, trắng lắm. Bạn chỉ cần đứng vô tối là không ai thấy bạn luôn. Trắng tới vậy đó. Nói chung ai tên Huy cũng đẹp trai hết đó mọi người tin mình đi Mọi người nhớ cộng thêm cái cánh dơi này vô nha Nếu mình nhớ không lầm thì trong quà tặng bạn bè là 175 kim cương Vậy nếu không lầm thì bề ngoài của bạn Huy Goodboy hết 14.400 đồng và 99 kim cương. Bốc giá bề ngoài của người lạ phần 5 Đầu tiên là một bạn nam đang AFK bạn này bận đồ cũng đơn giản thôi nhưng mà không kém phần tinh tế. Mọi người nhớ cộng thêm vòng thiên thần 3.000 nha. Bề ngoài bạn hết 12.600 đồng và 193 kim cương. Thứ hai là một bạn nữ, bạn này đã nhận ra mình rồi, lúc đó mình đang coi quảng cáo thì bạn chạy đến, nên mình bốc giá bạn luôn. Bạn này là bạn thứ hai mình bốc giá công khai. Bề ngoài bạn hết 8.250 đồng và 237 kim cương. Bạn thứ ba tiếp tục là một bạn nam, lại một vẻ ngoài đơn giản nhưng lại đầy mùi tiền. Bề ngoài bạn khiêm tốn hết 18.450 đồng và 42 kim cương. Chùm cuối đây rồi mọi người ơi, mình gặp được em này lúc đi tiệc của Lu Lunamon 99. Trong tiệc có rất nhiều người, nhưng mà đập vô mắt mình là nhan sắc của em, nhan sắc tuyệt vời. Mọi người nhớ cộng thêm này vô nha, bề ngoài em hết 5.850 đồng, 128 kim cương và 67 vàng. Bốc giá bề ngoài của người lạ phần 6, đầu tiên là một bạn nam tên Huy giống mình, bạn bận đồ hơi đỉnh và cũng đầy mùi tiền, bởi vậy mới nói ai tên Huy cũng đẹp trai, đại gia trừ mình ha ha. Bề ngoài bạn hết 22.650 đồng và 81 kim cương. Đã có bạn nam tóc xanh rồi thì giờ tới bạn nữ tóc đỏ chứ. Mình gặp bạn đang câu ở bãi biển, xung quanh có nhiều người mà ưng mỗi style của bạn. Mấy bạn dám để mấy bộ tóc giống vầy kiểu cá tính mạnh, nhìn thích phết. Bề ngoài bạn hết 5.250 đồng và 249 kim cương. Bạn thứ ba mình gặp trong trường. Dạo này mình hơi chăm đi học luôn, tại đang cày thành tích. Bạn này bận đồ ngủ đi học luôn, nhìn cu te xỉu. Bề ngoài bạn hết 1.800 đồng, 108 kim cương và 69 vàng. Chùm cuối bận đồ hơi đỉnh luôn mọi người. Bạn này đang đứng chung với nhiều người lắm, có bạn còn nhận ra mình, mà mình thấy bạn này ấn tượng quá nên quyết định bốc giá bạn, xem xong giá cái xỉu ngang. Bề ngoài bạn xương xương thôi, chỉ 18.900 đồng và 645 kim cương. Bốc giá bề ngoài của người lạ phần 7 Đầu tiên là một bạn tên là Phô Mai đang câu ở thuyền trắng Game mới cập nhật mấy bộ đồ phải gọi là hết nước chấm Đây là một tròn những bộ mình thấy đẹp trong bản cập nhật lần này Mọi người nhớ cộng thêm sự 750 xu băng này nữa nha bề ngoài bản phô mai hết 34.950 đồng, 116 kim cương và 750 xu băng. Thứ hai là một bạn đang câu ở bờ biển, đúng là đồ đẹp nên ai cũng mua, đi khắp la ra toàn là đồ Giáng sinh. Dù bận đẹp nhưng bạn cũng không quên chống dịch bằng cách đeo khẩu trang. Bề ngoài bạn hết 5.550 đồng, 90 kim cương và 750 xu băng. Bạn thứ ba có tên là sói Tây Nguyên, bộ đồ bạn này bận cũng đẹp quá trời, cũng là bộ đồ mới trong bản cập nhật lần này. À mọi người nhớ bấm follow mình để nhận được thông báo cho video sau nha. Cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ cộng thêm cánh 173 kim cương này nha. Bề ngoài bạn sói hết 10.500 đồng và 438 kim cương. Bạn cuối đây rồi mọi người. Bạn đang mặc bộ đồ quốc dân bản cập nhật này, đi khắp la ra đâu đâu cũng thấy tuần lộc. Event Giáng sinh này, nhà phát hành đã không phụ lòng những người cầy chay. Bề ngoài bạn hết 4.800 đồng và 281 kim cương. Bốc giá bề ngoài của người lạ phần 8, đầu tiên là một bạn có tên là Phương. Mình gặp bạn này đang chạy lon ton ngoài biển, và hình như bạn có nhận ra mình, mà vừa bốc giá bạn xong mình bị văng, hên vẫn quay kịp, mọi người nhớ cộng thêm vòng thiên thần 3.000 vô nha, bề ngoài bạn Phương hết 18.300 đồng và 225 kim cương, bạn thứ hai mình gặp ở thuyền vàng, đang câu một mình. Bạn bận đồ đẹp cực hợp thời tiết mà còn đầy mùi tiền. Bạn nào xin in tư bạn này không? Mình cho nè. Mọi người nhớ cộng 750 50 xu băng cái sừng nha, bề ngoài bạn thứ hai hết 30.900 đồng, 245 kim cương và 750 xu băng, bạn thứ ba là bạn nữ, đang đứng ngủ giữa sảnh vào game. Bạn đang bận chiếc áo quốc dân, thấy ai cũng bận, riêng mình thấy áo hơi có họa tiết áo nữ nên không mua, thấy bạn có đeo ba lô, chắc đi học về buồn ngủ quá ngủ luôn ngoài đường, con gái con nứa lần sau đừng ngủ ngoài đường nha, bề ngoài bạn hết 14.700 đồng và 76 kim cương, chùm cuối đây rồi mọi người ơi, chùm cuối là một người rất quen thuộc với mọi người, bảo đảm luôn, bạn nào hay xem video của mình chắc chắn biết người này, chưa tiết lộ đâu đâu mà chùm cuối đẹp trai, tài giỏi, cao giáo, mọi người đoán được ai chưa? Bề ngoài của chùm cuối hết 34.350 đồng và 86 kim cương, tiết lộ nè chùm cuối không ai xa lạ đó chính là mình, bấy lâu nay đi bốc giá mọi người mà không ai bốc giá mình nên nay tự xử luôn ha ha. Bốc giá bề ngoài của người lạ phần 9, xin chào mọi người, mình lại bốc giá nè. Bạn nam đầu tiên bận bộ đồ trong quà tặng bạn bè, không có trong shop nên bận sẵn luôn, bộ đồ đó nè, lát nhớ cộng vô nhó mọi người. Bề ngoài bạn nam hết 8.250 đồng và 76 kim cương. Bạn thứ hai mình gặp ở Hồ Xanh đang hot, một bạn nữ kêu tên dâu Tây. À mọi người nhớ bấm follow mình để nhận được thông báo cho video sau nha. Cảm ơn mọi người. Bề ngoài bạn nữ hết 1.800 đồng và 96 kim cương. Bạn nam thứ ba mình gặp ở Thuyền Vàng, chỗ quen thuộc trong series bốc giá. Bạn nam bận đồ styler cute ghê mà cũng không thiếu mùi tiền. MN nhớ cộng cái cánh 173 kim cương vô nhó, cuộc đời chưa chưa biết mấy cái cánh đó là gì. Bề ngoài bạn hết 9.900 đồng và 397 kim cương. Cuối cùng phải là bạn nữ chứ. Bạn nữ này đang câu cá ở hồ xanh, bận đồ cũng đầy mùi tiền. À mọi nhớ cộng thêm 3.000 vòng thiên thần nhó. Bề ngoài bạn nữ cuối hết 14.550 đồng và 194 kim cương. Bốc giá bề ngoài của người lạ phần 10 Đầu tiên là bạn nữ đang ngủ rất say này Mình đứng kế bên mà không hề biết Vì bạn bận xét đồ 200 kim cương Nên mình bận sẵn luôn Chỉ vào shop chỉnh lại biểu cảm với kình thôi mà công nhận bộ đồ này cute ghê, à mình không có tóc của bạn nữ nhỏ, tại mình mua đồ nam mà cũng bằng giá nhau thôi. Bề ngoài của bạn đầu tiên hết 11.100 đồng và 206 kim cương. Bạn thứ hai đang câu cá một mình nên mình làm luôn. Mới đó mà series này đã đi đến phần 10 rồi, mỗi phần mình làm 4 bạn tính ra đã làm 40 bạn rồi. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và biết đâu những phần tới sẽ có mọi người, vì mình mình hay đi bốc trong âm thầm lắm, bề ngoài bạn sói hết 7.800 đồng và 140 kim cương. Bạn thứ ba mình gặp trong camping, không may là lúc mình để may lên chụp hình thì bạn thấy xong bạn chạy mất. May mắn là mình nhớ bạn đó mặc gì không thì đi bốc người khác rồi. À mọi người nhớ cộng ba lô 44 vàng này vô nha, có ai tặng đâu mà biết cảm giác đeo trên người. Bề ngoài bạn hết 600 đồng 108 kim cương và 124 vàng, chùm cuối mọi người ơi, mình đang đi kiếm người bốc giá thì gặp người quen, đó, quen với mình mà còn quen với mọi người nữa, bạn bận nguyên bộ chú lao công luôn, u là trời chú lao công nay không bỏ tiền sai người khác đi lụm rác nữa, chú đi câu cá luôn, à mọi người nhớ bấm follow mình để nhận được thông báo cho video sau nha, cảm ơn mọi người, bề ngoài ngoài chú lao công pha ke hết 9.750 đồng và 44 kim cương.